Kính thưa quý vị, nạn dịch phát xuất từ Vũ Hán đã làm tê liệt kinh tế toàn cầu và trong mấy tháng gần đây một số quốc gia bắt đầu đã, đã lên tiếng và muốn tìm hiểu cái nguồn gốc của con virus này phát xuất từ đâu. Cũng trong tình trạng này, họ cũng muốn tìm ra một giải pháp nào đó để ngăn chặn những cái con virus trong tương lai. Đó là mẫu chuyện mà chúng tôi muốn đưa đến quý vị hôm nay. Mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi vừa thì chúng tôi vẫn đổi như điện xin mời chú điện <laughs> vâng à, anh tiết vâng để cho nhắc lại một số những cái dữ kiện mà nhiều quý thính giả có lẽ từ những tháng đầu không theo dõi đó thì cho phép tôi tóm tắt như thế này khi mà cái dịch bệnh uh, gọi là coronavirus nó phát xuất từ thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc ở bên Trung Cộng đó thì những cái nguồn tin lúc ban đầu nó vào giữa tháng 12 năm 2019. Thế nhưng mà cho tới giữa tháng Giêng năm 2020 thì thế giới mới bắt đầu biết tin nhưng mà không ai biết rằng nó nguy hiểm như thế nào và nó lây nhiễm như thế nào. Bởi vì cho mãi tới đầu cho mãi tới giữa tháng Giêng rồi tới đối với Hoa Kỳ đó thì tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng Giêng. À, lúc đó ở Hoa Kỳ chưa hề có một người nào tử vong và cái số lây nhiễm cũng chưa biết là có bao nhiêu, không biết gì cả. Thì ông ấy đã việc đầu tiên là đã thành lập cái uh, ủy ban đặc nhiệm ngày 28 tháng Giêng và tới ngày 31 tháng Giêng ấy thì tổng thống Donald Trump đã bắt đầu kiểm soát năm cái phi trường tức là ngăn chặn những cái người không cho những cái người mà bay từ uh, Trung Cộng vào Mỹ thì đó là giai đoạn rất là đầu nhưng mà lúc đó chưa ai biết chưa Mỹ chưa có một cái thông tin nào và cũng chưa nhận được bất cứ một cái khuyến cáo nào từ cái tổ chức y tế thế giới trong khi ấy nó rơi vào một cái tình trạng như tiết là biết và quý thính giải nhớ 25 tháng giêng là ngày Tết âm lịch do đó trong cái thời gian chuẩn bị Tết âm lịch thì ở bên Vũ Hán xảy ra cái vụ này. Và vì người ta chuẩn bị ăn Tết, do đó nó có hai cái cái biến động rất là lớn. Thứ nhất là chuẩn bị ăn Tết. Thứ hai nữa đó là hàng triệu hàng triệu người nhân nhân viên làm việc ở trong Vũ Hán cũng như các thành phố họ về nhà để nghỉ Tết hay là họ đi du lịch hay là bay về Mỹ ở đây đi Âu Châu và có khoảng độ 5 triệu người từ Vũ Hán đã bay đi Đấy. thì chúng ta nhớ lại chuyện đó thì chúng vâng. ta mới nhớ đến cái câu chuyện là bác sĩ Lý Văn Lượng tức là một ông bác sĩ về ờ, nhãn khoa ông ta mới cùng với bảy bác sĩ khác đó, mới thông báo cho uh, sở y tế ở Vũ Hán là có một cái loại vi khuẩn mà ông tin ông ta tin rằng đây là một cái chủng mới chưa biết nó sẽ như thế nào có thể rất nguy hiểm thì vì lúc, lúc đó họ đang chuẩn bị Tết và tại thành phố Vũ Hán họ có một cái bữa tiệc quy tụ 40.000 gia đình. Do đó họ mới trấn áp cấm không được cho ông này phát biểu gì. Cái chuyện này không được nói ra. Và vì vậy giữa Bắc Kinh cũng như là Vũ Hán đó, gần như là có lệnh chung là tất cả im, ém nhẹm hết. Và ém nhẹm như vậy cho đến khi mãi tới gần cuối tháng Giêng thì lúc đó, đó người bên đó mới xác nhận rằng cái này cái cái loại vi khuẩn này nó có khả năng là lây nhiễm từ người qua người nhưng mà các cái thông tin này vẫn còn vô cùng mờ mịt chưa có gì cả bởi vì đặc biệt là cái tổ chức thương, uh, à, y tế thế giới tức là WHO đó thì lại cũng không có thông báo gì mà lại cũng uh, nghe ờ, tổng thống Mỹ là, là cấm không cho bay à, không có nhận những người từ Trung Quốc qua thì họ cũng như ngay lại dân Mỹ thôi ngay lại những người mà không ưa tổng thống Trump thì họ nói là ông này kỳ thị rồi ông này là tại sao lại ngăn cấm như vậy vân vân vân vân đó là cái giai đoạn hết sức là quan trọng bởi vì trong cái giai đoạn đó là có hàng triệu người đi du lịch và đi về ăn Tết các thứ mà những người đó chẳng biết ai có bệnh hay không thế người ta đấy đi rồi thì đến khi mà ba bốn tuần sau nó phát bệnh thì nó lây nhiễm và cho đến bây giờ chúng ta thấy sau gần 6 tháng thì với trên thế giới là hơn 3 triệu người và cho đến bây giờ cái số tử vong rất là cao và nó còn đang lây nhiễm vì vậy mà cái này nó không phải là chỉ có dịch bệnh không mà nó tác hại cái nền kinh tế toàn cầu vì vậy gần đây sau khi mà các nước Tây phương Âu Mỹ rơi vào một cái tình trạng hết sức là bế tắc là bởi vì đâu có chuẩn bị cái chuyện nó dịch bệnh nó lớn như vậy đâu. Tại mà nhưng mà trở lại cái, cái câu nói của chú đó thì bây giờ này tất cả những cái chính quyền kể cả chính quyền của ông tổng thống của mình ông tổng thống Trump là có một cái xu hướng gọi là bắt China hoặc là bắt Trung Cộng phải chịu trách nhiệm hoặc là đổ tội cho cho cho Trung Cộng trong cái vấn đề này hoặc là khu ờ, ờ, không có làm việc cho cho cho cả thế giới mà chỉ nghĩ là làm việc cho Trung Cộng không và mình đã cắt viện trợ cho cho cái cái ờ, cái cơ quan này thì theo như chú đó cái đường lối chính sách của ông Trump đối với lại Trung Cộng trong thời điểm này hoặc là thế giới thì chú thấy cái đường xu hướng này nó có phản tác dụng hay là nó có xu hướng giúp cho cái cái chính quyền Mỹ hiện tại để mà đối phó với lại cái con virus này hiện bây giờ này hay là trong tương lai hay là không? Trước nhất đấy thì chúng ta phải thấy có hai ba vấn đề mà khi tiếp đặt ra cái câu hỏi đó. Việc thứ nhất đấy là nước nào bây giờ cũng lo cứu dân trước, đúng không? cứu dân rồi nó cứu kinh tế dạ vâng. thế nhưng mà muốn giải quyết rốt ráo đó thì người ta muốn trở về nguồn để hiểu rằng tại sao mà cái chỗ nó phát xuất như vậy lại không thông tin sớm và lại không có những cái biện pháp cũng như những cái thông tin cần thiết để cho cả thế giới đề phòng dạ vâng. đó là cái vấn đề thành ra vì vậy mà tổng thống trump cũng như Úc cũng như một số nước ờ, họ bị nạn nặng quá thì họ bảo như vậy đó giả như Trung Cộng mà thành thật và cái tổ chức y, y tế thế giới đó ờ, cũng thành thật thông báo rất sớm nói rằng đây là có một cái dịch bệnh cái dịch bệnh này bởi vì từ xưa đến giờ nó đã xảy ra nhiều dịch bệnh như vậy rồi nhiều gì tương tự như SARS hay là Ebola hoặc là những cái dịch bệnh khác thì lập tức là cái tổ chức y tế thế giới là thông báo cho toàn thế giới biết liền là có ở cái chỗ này nó có một cái dịch bệnh như vậy và trong cái hoàn cảnh này nó có thể lây lan vì vậy xin các nơi chuẩn bị để mà đối phó nhưng mà chuyện này không xảy ra và khi Mỹ thấy vấn đề này thì Mỹ đã yêu cầu gửi chuyên viên qua để giúp thì lập tức bên phía Trung Cộng từ chối ngay và trong khi ấy đó thì Hoa Kỳ là cái nước mà yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải ban hành cái tình trạng gọi là bệnh dịch toàn cầu. Nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới thì hoàn toàn là không làm chuyện đó, cứ trần trừ trần trừ trần trừ riết cho đến khi mà thấy nó lan ra khắp nơi rồi đó thì vẫn uh, tiếp tục mà trần trừ Vì thế mà có rất nhiều những cái chứng cớ cho thấy rằng là thứ nhất là Trung Cộng uh, vì họ đã lỡ giấu giếm trong những cái tuần đầu mà cái tuần quan trọng nhất đấy không không được thông tin rồi thứ hai cái tổ chức y tế thế giới mà lại do cái ông Petros ông này đó thì chúng ta phải biết một mở ngoặc đóng ngoặc một chút ông ta um, trước đây đó trước ờ, khi làm bác sĩ còn trẻ đó là một người uh, theo cộng sản ờ, à, à, ông là người một đảng viên cộng sản nhưng mà khi à, ông ấy trở thành bác sĩ và ông làm việc đó thì không biết ông còn như không và thứ hai nữa là cái nước Ethiopia tức là cái nước đó là được Trung Cộng tài trợ rất là nhiều rất là lớn trong cái, cái cái việc mà phát triển cái đất nước đó do đó có lẽ là ông ấy bị áp lực là một áp lực ừ, có thể mua chuộc có thể bị áp lực do đó tất cả những cái à, hoạt động cái những cái những cái động thái của ông ấy nó đi theo những cái gì mà Trung Cộng muốn bây giờ thì ai cũng thấy rõ chuyện đó rồi hai vấn đề nếu mà thật sự đó mà cái này mình mình nói là mình cầu trời nó đừng có xảy ra nữa nhưng mà lỡ mà nó xảy ra tại Trung Cộng một lần nữa thì liệu Trung Cộng có gọi là minh bạch hóa những cái cái cái sự mà gọi <laughs> thì <laughs> mà đòi hỏi Trung Cộng bây giờ này thì lần sau chắc gì họ đã làm đúng không mà vâng, nếu vâng. mà làm thì bây giờ cái cách mà ông Trump đối xử với Trung Cộng thì nó có hai vấn đề thứ nhất là trước khi cái vụ này thì ông cũng đã có một số gọi là cấm vận kinh tế với lại Trung Cộng thì nhiều người nghĩ là đây là một cái cơ hội để cho ông tiếp tục làm công tác này hoặc là làm mạnh tay là tại vì ông trong cái thời gian tranh cử thì theo như chú thấy đó là những cái cái cái cái cái, cái, cái, cái ok nó nó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là nếu nó không có cái này mình nói là giả thử như nó không có cái virus uh, corona này dạ vâng. thì cái chính sách của tổng thống Trump vẫn là vấn đề giải quyết thâm hụt mậu dịch với Mỹ dạ vâng. và giải quyết thâm hụt mậu dịch với Mỹ không phải là chỉ về thương mại không mà đường lối của tổng thống Trump là muốn Trung Cộng phải chơi sằng phẳng đặc biệt với trong cái WTO tức là cái cái tổ chức thương mại toàn cầu bởi vì Trung Cộng nhớ nhé Trung Cộng được hưởng cái quy chế đặc biệt của những nước không phát triển chậm phát triển và vì vậy được hưởng cái quy chế đó trong khi ấy đó thì cái thâm thủ mậu dịch là ba bốn trăm tỷ một năm lên gần 500 tỷ một năm giữa thương mại vì thế đặc biệt của tổng thống là ok tôi mua của anh một đồng thì anh phải ráng mua của tôi tám chín chục sen chứ còn tôi toàn mua của anh không đó. mà anh trả mua của tôi thì anh đi mua của mấy nước khác thì không phe thứ nhất thứ hai nữa anh được hưởng những cái quy chế về thuế má rất là đặc biệt thế thì đó, đó là không phe bởi vì từ trước đến giờ rõ ràng là anh là cái xưởng uh, sản xuất của thế giới nhưng mà kỹ thuật đó là của, của chúng tôi của mỹ đưa qua của âu châu đưa qua anh sử dụng những cái đó anh sản xuất hàng hóa rẻ rồi anh lại bán lại chúng tôi anh lấy lời mà anh chả anh chả phải mất tiền nghiên cứu mẹ gì cả cái đây chứ không phe do đó tổng thống Donald muốn ừ, đưa Trung Cộng vào một cái chỗ là phải làm ăn bình đẳng, sòng phẳng đó là cái cái cái con đường chính còn cái vấn đề buôn buôn bán ấy, thì tất nhiên là nếu mà anh không mua của tôi thì hàng hóa của anh tôi phải đánh thuế để tôi lấy lại phần nào chứ đó là... <laughs> cái đại dịch này đó thì chúng ta thấy có những cuộc thương thảo cũng là rất là cây go và gần như là giai đoạn cuối thì Trung Cộng đã nhượng bộ và cũng có một số thương thảo đã, đã được ký kết thì như chú thấy đó nếu mà thực sự là tiếp tục cái con đường này thì ai cũng nghĩ là ông Trump rất là quá khích về cái vấn đề về mậu dịch với lại Trung Cộng rồi bây giờ này chỉ mũi dùi vào Trung Cộng về cái con virus này nữa hoặc là nói là có thể như nó tiếp tục cấm vận tại vì Trung Cộng đã làm you know, không có minh bạch hóa những cái, cái sự mà tàn phá của con virus này lúc đầu thì theo chú thấy cái, cái, cái tiếp tục theo cái con đường đó thì kinh tế của Mỹ hoặc là toàn cầu nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng thêm đúng không? Thì mình cái đó thể... cái đó là chỉ là một phần thôi, cái đó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng hơn nữa đó là cái sự bành trướng và tham vọng của Trung Cộng trên toàn cầu chứ không phải của nước Mỹ không. Cái điều mà tôi lấy làm lạ là rất nhiều các quốc gia Âu Tây, Âu Châu đó mà qua cái vụ ờ, virus corona này bây giờ vẫn chưa uh, chưa chưa tôi tôi nói rằng nói chuyện là chưa mở mắt thì cũng không đúng cũng cũng gần như vậy là vì chúng ta thấy nhá chỉ lấy một cái thí dụ của cái vụ ờ, dịch bệnh này thôi tất cả các cái cơ quan những cái hãng xưởng sản xuất đồ y tế từ Mỹ từ Đức từ Pháp à, từ Tây Ban Nha từ Ý đều cũng đem qua Trung Cộng cả hết, trong khi ấy đó trong cái tháng riêng và tháng 2 đó bây giờ những báo cáo thì nó ra công khai và quá rõ không thể chối cãi được người tàu đã đi thu mua mấy tỷ mấy tỷ cái khẩu trang ở trên khắp thế giới để gửi về tàu trong khi các nước như Mỹ như Pháp như là Ý đấu chuẩn bị gì đâu bây giờ muốn sản xuất không có bởi xưởng xưởng đưa hết qua bên tàu rồi rồi dạ. tiếp liệu đồ tiếp liệu nữa thành ra cái chuyện này là là tôi tôi nghĩ rằng cái đường lối của tổng thống Trump á, là bây giờ Trung Cộng phải chịu trách nhiệm phần nào không phải toàn bộ nhưng phần nào cái hậu quả này đó. thứ nhất đấy là chứ, vì yeah, dạ, chứ đưa ra một cái nếu mà nói nói về Cali không đó thì ông ông tổng thống đốc của mình cũng đưa ra một tỷ để qua Trung Cộng để mua những cái khẩu trang để <laughs> cho đúng không thì chú thấy đó là mình mình cũng đã đã nằm trong cái quỹ đạo của của Trung Hoa thì nếu mà chú nói như vậy thì bây giờ này nếu mà bắt ví dụ họ họ gọi là là bắt họ phải đền bù thì đền bù ra làm sao nếu mà chú thấy nếu mà đền bù đền bù gì bây giờ thật sự ra đó thì là mỹ cũng có nhiều lá bài lắm yeah. Dạ. à, nhưng mà cái này thì tôi nghĩ rằng phải phải làm cho Trung Cộng hiểu rằng là cái trách nhiệm họ là một cường quốc đứng thứ hai trên thế giới và cái tham vọng của họ, họ là muốn đẩy Mỹ xuống thứ nhất à, thứ thứ hai để họ lên hàng đầu cái chuyện đó thì ai cũng thấy họ làm đủ các thứ và họ đã xâm nhập vào tất cả cái tổ chức uh, quốc tế thí dụ như trong liên hiệp quốc nhé họ đã nắm đầu năm cái cơ quan năm cái cơ quan của liên hiệp quốc rồi đó. Đó. rồi thí dụ như cái cơ quan y tế chẳng hạn đấy thì uh, họ đã đẩy tức là cái cơ ngay cái hu đó đã đẩy Đài Loan ra khỏi cái cơ quan đó nhé yeah. Ờ, mà cái đó là theo cái nhu cầu của cái, cái yêu cầu của trung cộng thì đó là những cái mà ảnh hưởng của trung cộng trên toàn toàn cầu vì vậy mà tôi nghĩ rằng tổng thống không phải là tranh đấu cho nước mỹ không mà cho toàn bộ khối tây âu và những cái nước mà đã là trở nên nạn nhân của cái vụ này thì cái chuyện mà kiện nó như thế nào thì mình chưa biết được nhưng mà phải tạo một cái tôi thí dụ một cái điểm rất là cụ thể như thế này này khi mà cái người ta nói tới cái uh, cái trung tâm nghiên cứu về uh, con virus đó thì nó có cái P2, P3 và P4. Cái phòng thí nghiệm P4 là cái phòng thí nghiệm do người Pháp tài trợ tiền và Mỹ cho tiền nhá. Mỹ cho tiền trong những dự án nghiên cứu ở đó. Dạ, vâng, tức là tài vụ. Yeah. Dạ. Tài trợ đấy. Nhưng mà khi mà Pháp đã tài trợ để xây dựng cái đó và một người Pháp và một người Tàu học tại Pháp à, theo nguyên tắc là hai người cùng làm như là chairman à, co-chair đó thì đến khi điều hành đó là họ phớt lờ đi pháp không có chỗ đứng nữa đó. rồi đến khi mà cái cái dịch bệnh nó bung ra đó thì người ta cho rằng là con virus đó nó có cách nào đó một accident hay một cái gì đó nó có thể thoát ra từ cái um, cái phòng thí nghiệm à, P4 thì lập tức Trung Cộng đã đưa một tướng về thay thế cái vị trí đó liền và cho đến bây giờ đó thì người ta đã phá hủy tất cả những cái gì gọi là chứng cớ những cái gì gọi là di tích để mà nếu như nhà thế giới đòi hỏi là phải có một cuộc điều tra đó thì không còn cái di chứng gì để mà điều tra nữa thì những cái chuyện đó là bây giờ cả thế giới đều biết rồi trình bày theo như cái vậy là <laughs> nói có vẻ là uh, chán cho chú là pro Trump nhưng mà theo như vậy là chú không lại... không cho nên mình mình phải công bằng mà nói bởi vì <laughs> mình bởi rõ ràng đó là cái cái họa này đó cái họa này nó có hai vấn đề thứ nhất là vấn đề con người chết nhân mạng thứ hai là phá hủy nền kinh tế cho à. có lần tôi đã nói là bây giờ uh, tiết hay là tôi rơi vào một cái hoàn cảnh đó mình có hai cái chọn lựa một là mình chết vì con virus hai là mình chết vì chết đói à thì thì thì, thì mình chọn cách nào bây giờ dầu mà tôi có có có sắp chết đi nữa tôi cũng phải bò ra đường để tôi đi xin hàng xóm cho tôi cái, cái bánh mì cho tôi chén cơm để tôi ăn đúng không đó. Dạ. thành ra bây giờ hai cái nó là hai cái gắn liền với cuộc sống con người đó. chết vì bệnh hay là chết vì virus thì rõ rõ ràng là bây giờ cả thế giới đang rơi vào cái hoàn cảnh đó dạ. thành ra bây giờ muốn người ta muốn trong tương lai nó không xảy ra nữa đó thì phải truy nguyên và tìm cách ngăn chặn và phải đòi những cái uh, quốc gia mà đã lơ là trong chiến đầu vì uh, cố tình hay là cố ý che đậy hay gì đó là một cái trách nhiệm phải chịu chứ đúng à, phải không trở lại thì vấn đề đó là cái câu nói của chúa này đó là thế giới có thể chưa mở mắt nhưng mà chúa có nghĩ họ trong cái thời điểm này và trong cái thời điểm mà gọi là đang bị kiệt quệ này nhưng mà khi hồi phục lại họ có mở mắt không chứ hay là họ có, có một cái sự chuẩn bị gì chứ không thể nào mà cứ bị theo thao túng bởi ở bên ngoài ngoài ở trung cộng ngoài đúng không tôi thì theo tôi tôi tôi có nghiên cứu lịch sử của tàu yeah. Dạ. lịch sử thế giới tôi cũng bỏ ra nhiều thời gian lắm để, à, để nghiên cứu sử thì tôi thấy như vậy bằng ngắn hạn đó sau cái vụ dịch vụ này đó sau cái vụ dịch này thì có thể vài ba năm ba bốn năm nhiều lắm là 10 năm là người ta rất là dè dặt khi mà làm việc với Trung Cộng và Trung Cộng cũng phải dè dặt đừng để cho thế giới uh, thấy những cái những cái dấu giếm của mình nhưng mà sau đó đó thì đâu lại hoàn đó là vì hai điểm điểm thứ nhất là nếu như Trung Cộng vẫn là một nước độc tài như bây giờ và độc tài và cái người lãnh đạo của họ thì họ dài vô tận đúng không dạ, đúng. một cái đảng cầm quyền đó thì không bao giờ chấm dứt đúng. còn các nước dân chủ đó thì thay đổi xoành xoành. liên biên hết chính phủ này chính phủ kia thành ra cái người nếu mà tiết có đọc những cái cuốn gọi là red book của mao trạch đông đó và đọc truyện tàu đó thì họ truyền thông từ đời này đời cha qua đời con đời con qua đời cháu đời cháu qua đời chất đời chất qua chút chít gì đó họ tiền. theo đuổi những cái những cái như vậy nghĩa là ngàn năm thành ra họ tiếp tục theo đuổi trong khi thế giới bên Âu Tây rất là mau quên rồi vì vấn đề lợi nhuận nữa tôi là cái người mà có kỹ nghệ và đến năm 2000 tôi phải đóng là vì cái dịch vụ các cái công việc của tôi ấy, là người ta đưa hết qua tàu mà thành ra tôi muốn theo đuổi là tôi phải phải dọn qua tàu cuối cùng tôi bảo thôi mình đã tiệm mình cái cái cái shop của mình nhỏ mình dẹp mẹ cho rồi Dạ. đó, thì cái sự chuyện nó như vậy do đó một cái thời gian lâu người ta lại quên đi lại tiếp tục làm ăn với tàu và nếu bây giờ tiết đi du lịch trên toàn toàn thế giới đó à, tiết sẽ thấy tổng cộng có vào khoảng gần 200 triệu người Trung Hoa ở rải rác trên khắp thế giới dạ vâng nhưng mà nếu mà chú nói cho dù đi nữa mình có chừng 10 năm mà tất cả những cái công ty hoặc là những cái chính sách mà thay đổi về Trung Hoa hay là không có chơi với Trung Cộng nữa thì 10 năm nó cũng thay đổi rất là nhiều chứ nó có một ảnh hưởng ví dụ những cái công ty mà nó đem ra khỏi khỏi khỏi Trung Hoa bây giờ này nó đưa qua một nước khác thì khi mà có những cái tất nhiên tất nhiên nó sẽ có cái tình trạng nó xảy ra ngay bây giờ đó thì thí dụ như cái đường lối của tổng thống Trump á là làm sao kéo những cái công ty đặc biệt là những cái công ty gọi là tính cách chiến lược đó phải về lại Mỹ thấy không ví dụ vấn đề y tế hay là vấn đề quốc phòng chẳng hạn đưa hết qua bên ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi làm sao ở đây xoay sở được cái bài học rõ ràng như là ba bốn tháng qua mình thấy quá rõ đi thành ra những cái nhưng mà vì Mỹ cũng như là các nước Âu Tây đấy là tất cả những cái công ty ấy không do quốc doanh không do nhà nước mà do tư nhân cả mà tư nhân ấy, thì người ta làm ăn là vì lợi nhuận lợi nhuận vì kiếm tiền thành ra người ta nghĩa là tuân thủ Mỹ hay chịu đóng thuế nhưng mà người ta đưa con tàu người ta vẫn kiếm được lời nhiều hơn thì đó là một cái sự thiệt hại còn nếu mà những cái công ty quốc doanh như là Việt Nam hay là tàu thì là nó đâu làm như vậy nó bắt buộc mà còn ở đây thì người tư thế giới tự do thì đó là hai cái khác nhau hoàn toàn như vậy thành ra tôi tôi tôi nói rằng là bề dài đó đường lâu đó thì là người tây phương cũng dễ quên lắm nhưng mà qua cái vụ này thì thế nào có một cái khoảng thời gian nào đó ngoại trừ ngoại trừ nhé ngoại trừ là nước trung hoa có những biến động lớn thay đổi trở thành một nước dân chủ hay là nó có thể vỡ ra làm ba bốn năm bảy nước nhỏ chẳng hạn đó, thì nó khác còn còn chừng nào còn độc tài đó thì tôi nghĩ rằng là rồi các cái nước ờ, các cái nhà kinh doanh buôn bán họ lại cũng quay trở lại để họ làm ăn thì đó đó là cái cái cái mà tôi tôi tôi suy nghĩ như vậy. Dạ, dạ vâng, à, cảm ơn chú rất là nhiều à, để cái chúng ta hôm nay chấm dứt ở đây thì như chúng ta đã biết ừ, hy vọng là có một cái nạn dịch kế tới sẽ không <laughs> xảy ra tại Trung Cộng mà nếu mà xảy ra Trung Cộng hy vọng là không có bị chém <laughs> không về là ém ém nhẹm như bây giờ này đúng không thì vẫn vâng, có hy vọng như vậy và tôi nghĩ rằng các, nước ờ, đặc biệt là những nước nạn nhân đó họ cũng phải nên ờ, thận trọng và ờ, cái chính là bây giờ thay đổi phải thay đổi có tính cách toàn cầu chứ không phải là thay đổi cục bộ đâu cảm ơn tiết và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình dạ vâng cảm ơn chú rất là nhiều